Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng Bí Thư tìm thiên đường trong địa ngục Vào tháng 11 năm 2013 khi đó, phát biểu trong một phiên họp tổ tại kỳ họp thứ 6 của hội khóa 13 Ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng Xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa Rất hiếm khi ông Nguyễn Phú Trọng có câu thừa nhận như thế này Bởi ông luôn kiên định với tin tưởng vào chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản đang theo đuổi trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, người ta vẽ ra một thứ thiên đường bánh vẽ mà Đảng Cộng sản gọi là chủ nghĩa Mark Lenin. Thiên đường thì đâu không thấy, chỉ thấy đất nước Việt Nam chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mỗi thời kỳ của xã hội chủ nghĩa nó có hình thái khác nhau. Tuy nhiên, so với những gì mà các nước tư bản phương Tây xây dựng, thì xã hội Việt Nam vẫn luôn là một địa ngục. Đây là hình ảnh lời nói của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Stalin đã từng giết chết 20 triệu người dân Liên Xô trong thời bình, đó là một địa ngục. Mao Trạch Đông làm chết từ 80 đến 100 triệu người dân Trung Quốc trong phong trào đại nhảy vọt và cách mạng văn hóa. Đó là địa ngục. Pol Pot, Khmer Đỏ giết 1,5 triệu người dân Campuchia, đó cũng là một địa ngục. Trong quá khứ, cải cách ruộng đất mà ông Hồ Chí Minh phát động là nỗi kinh hoàng cho người dân miền Bắc Việt Nam thời kỳ đó. Địa chủ bị đem ra hành quyết, chỉ bởi vì họ có tiền hơn người khác. Tiếp sau đó là cuộc chiến Nam Bắc đẫm máu, khiến hàng triệu đồng bào chết đi, đất nước kiệt quệ vì kinh tế, mất nội lực phát triển. Đấy là địa ngục trong quá khứ. Hiện nay, xã hội Việt Nam thì vô cùng bất an, quan chức thì tham ô hàng trăm hàng ngàn tỷ và để mặc cho người dân phải chịu nợ công đầm đìa. Công an thì bỏ mặc cho ma túy và buôn lậu tràn ngập thị trường, nơi công cộng nào cũng có biến thành tụ điểm hút chích của dân xỉ ke ma túy. Mỗi người dân Việt Nam đang phải gánh tới 35 triệu đồng tiền nợ công và con số này cứ tăng lên mỗi ngày. Xã hội thì đầy rẫy trộm cướp, người dân Việt Nam ra đường không cẩn thận là sẽ bị cướp giật. Buôn bán thì vô đạo đức, họ bơm hóa chất vào rau quả và thịt cá để tự đầu độc lẫn nhau miễn là có lợi nhuận. Đấy là hình ảnh một địa ngục hiện tại. Đây là hình ảnh lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan. Thế giới ngày nay đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Tại Thái Lan, người dân trung thực với nhau, không có cướp giật, tệ nạn ma túy vắng bóng. Trong khi đó, xã hội Việt Nam vẫn đang ngục lặn trong một thứ địa ngục do Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra và duy trì để dễ bề cai trị. Các nước khác tiến đến xã hội văn minh bằng nỗ lực của cả người dân và chính quyền. Còn tại Việt Nam, Đảng Cộng sản đã kìm giữ xã hội trong tăm tối và vẽ ra một thứ thiên đường trên khẩu hiệu. Báo Nhân dân Điện tử vào ngày 5 tháng 11 năm 2011 khi đó đã đăng lại lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước lúc đó rằng Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các nước pháp quyền trong lịch sử đã và đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản nhưng chưa tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương. Nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ, làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cho dân tộc Việt Nam ăn một cái bánh vẽ rất to. Thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng đang hô hào tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, thiên đường đâu không thấy mà chỉ thấy đêm trường nô lệ hiện diện ở Việt Nam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 và một ghế Phó Thủ tướng khác cũng sẽ bị loại vì dính đến chuyến bay giải cứu. Nếu ghế Phó Thủ tướng thường trực của ông Phạm Bình Minh mà trống thì thị trường ghế ở thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra rất sôi động. Hạn chế được sức mạnh của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra cơ hội lớn cho ông Vương Đình Huệ sắp tới. Tình hình cho thấy các cuộc điều tra và bắt người trong vụ án chuyến bay giải cứu đang hướng về ông Phạm Minh Chính. Nếu ông Phạm Bình Minh bị kỷ luật cách chức thì đây là ủy viên Bộ Chính trị thứ hai sau ông Đinh La Thăng phải vào lò. Để chất phế những người của ủy viên Bộ Chính trị không hề dễ dàng, nhưng có lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải có thời gian để xử lý công việc. Đây là hình ảnh ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại của Trung ương Đảng. Một nguồn tin khả tín cho biết hai chiếc ghế trống trong chính phủ đã có chuẩn bị nhân sự để thay thế. Vậy hai nhân sự cho các vị trí trên là ai? Câu hỏi được đặt ra. Người thứ nhất là ứng viên thay cho ông Lê Văn Thành là ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Ông Lê Hoài Trung từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cấp phó của ông Phạm Bình Minh từ năm 2014 cho đến năm 2021. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã kéo ông Lê Hoài Trung với ban bí thư và giao cho chức trưởng ban. Chức này được lập ra để tạo điều kiện cho thuộc hạ được thuyên chuyển rồi sau đó bố trí vào vị trí cao hơn. Như vậy, việc ông Lê Văn Thành đi nước ngoài chữa bệnh đã để lại chiếc ghế trống và bây giờ có bên ban bí thư cũng đang nhòm ngó chiếc ghế này. Đây là đối thủ cạnh tranh với ông Nguyễn Thành Nghị và tình hình này xem ra khó cho Nguyễn Thành Nghị rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Hưng, tránh văn phòng Trung ương Đảng. Người thứ nhì là ứng viên thay ông Phạm Bình Minh nếu ông Minh bị thổi bay khỏi ghế. Đó chính là ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Đảng, vị trí mà ông Nguyễn Văn Nên đã từng giữ trước đây. Từ những lúc trước khi được bố trí vào chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay. Ông Lê Minh Hưng từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi được kéo về làm tránh văn phòng Trung ương Đảng, có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng muốn bố trí cho ông Lê Minh Hưng một vị trí cao hơn. Và nếu ông Phạm Bình Minh bị loại khỏi chiếc ghế thì đây là cơ hội rất tốt cho việc bố trí ông Lê Minh Hưng vào để thay thế. Có một điều hơi khó khăn, đó là muốn ngồi vào vị trí của Phó Thủ tướng Thường trực thì cần phải là Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vấn đề này ông Trọng hoàn toàn có thể thu xếp được. Ông Trọng đã từng thu xếp cho Nguyễn Văn Nên, một ủy viên Trung ương Đảng vào làm bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là một chức vụ cần phải là một ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi đã làm và Ban Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nền cũng được bổ sung vào Bộ Chính trị. Như vậy, nếu nguồn tin là có thật thì sẽ có hai nhân vật trong Ban Bí thư chuyển sang chính phủ nắm hai chức Phó Thủ tướng. Nếu ông Phạm Minh Chính không chiến để giành được chiếc ghế cho phe của mình thì xem như đây là một bước lùi trong việc củng cố quyền lực chính trị của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người đang làm chủ cuộc chơi này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đưa ra là người chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng và chiếc ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Văn Nên vào hồi năm 2020 và trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương vào năm 2021. Cho đến thời điểm này chưa rõ ai trong Bộ Chính trị sẽ là người thân cận với ông Phạm Minh Chính để ông Chính có thể đưa vào thay thế cho ông Phạm Bình Minh nếu ông Phạm Bình Minh phải rời khỏi ghế. Vụ án chuyến bay giải cứu đang bị ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt mạnh tay